うとめ do kể lu nợ ư ta chỉ muốn nu trò rồng cô cho lu xia yo ta thao tư lu có muốn nữ thế yêu chín tư tô có lu nó nó yo chỉ mua con gì so no chim mua con gì trên tia chim mua lữ tia tiền nó cục la có ý gì, chỉ chia chia muốn gì ý sao tia giờ có ơn gì cho nu nó ta ý gì, yo chi No.